bánh mì phải có ba t, siro phải có máu bd trong người đúng không râu gì mày ai ơi mày gì bd gì bd gì bd ủa vậy vậy là me anh là trai hẳn nha mà nói mất quan điểm ơ cái gì mà trai thẳng ờ à, ok ok em không biết là rô có phải là trai thẳng hay không mà hồi nãy em mới xem cái ba gallery từ đường quyền tình yêu của anh dịch á với lại hero team mình á thì em thấy rô hình như là rô mặc cái bộ đồ con gái phải không ta à, phải không nhỉ thế ờ, đạo diễn bắt diễn thì mình diễn thôi tôi giết bây giờ giết ra à, <laughs> ok ok cái này là do do do đạo diễn bắt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 ơi rồi anh chào mọi người là anh phải quay qua đây anh giơ tay anh chào mọi người chứ anh cứ quay cái cái cái cái cái cái, cái lưng về phía khán giả làm gì vậy quay qua đây coi à quay qua đây trời ơi trời à quay cái đầu á chứ ai kêu ông quay cái đít mà làm gì với cái đầu á <laughs> rồi ok chào em rồi ờ, hello anh em, rồi ok trời ơi bạn ơi sao Siro hôm nay ổng nhạt nhẽo quá ta Ok, thì hôm nay nữa bạn ơi Mình đã mời anh Siro vào trong đây Để quay cùng với mình một cái video gọi là khá là vui bạn ơi Bạn biết là video gì không? Đó chính là video mình và anh Rô Bọn mình sẽ cùng nhau xây nhà A mông ếch Rồi biết A mông ếch không? Tao tưởng mày gửi tao vô đây chém nhau Chém chém gì mà chém tào lao Tào lao tào lao bọn mình là anh em với nhau Thì chúng ta không nên được đánh nhau hiểu không với lại là đánh nhau là xấu lắm mấy bạn mấy bạn nhỏ nhớ nè không được quýnh nhau nghe chưa quýnh nhau là xấu lắm á là bị phụ huynh mời là cô cô giáo mời mời mời mời phụ huynh lên cái là coi như là là là xong luôn á về bị quýnh đòn á cho nên là không được quýnh nhau nghe chưa rô này suốt ngày gọi là suối bậy không à hôm nay em với rô cùng nhau qua bên đây nè đây đây đây rô coi nè ở bên đây em đã chuẩn bị cho rô nguyên một cái bãi đất trống luôn và hôm nay hai đứa mình sẽ cùng nhau xây một ngôi nhà hình con a mông ếch rô thấy ờ, cái này hay không vui không dầm ba cái dạ bông ếch anh thắng chắc rồi ôi ôi thắng chắc đồ ok bạn ơi vậy để xem coi nhà ông bông ếch của anh siro và nhà của mình ai sẽ xây đẹp hơn nha các bạn nha các bạn đừng quên là hãy để cho video này một like một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh của anh siro đăng ký hội cho anh siro cùng các thành viên của hero team nha các bạn nha còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau xây nhà ông bông ếch thế nào nẹt bu rồi ok bạn ơi thì à, bây giờ mình với anh siro sẽ cùng nhau xây gọi là cái ngôi nhà hình của ông bông ếch nha trời ơi bạn coi kìa anh siro sử dụng từng cục đá để xây lên chợ nhìn nó gì đó nó chậm gì đâu luôn á trời đã là bờ trong game mini world là không phải sử dụng bằng những cái khói không mà mình sẽ sử dụng bằng một cái vũ khí mới của mini world mới vừa sản xuất ra để bạn xem đây à không cái này lâu rồi sao anh anh xây sao rồi Ê, cái cái gì xây xây xây xây xây xây nhanh vậy đâu đâu bị điên hả ông tôi kêu ông xây nhà ông ếch ông xây cái hình cái ngôi nhà gì đâu mà cái ngôi nhà gì đâu có một có có một có nó lép nó lép xẹp vậy sao sống được tàu lau trời ơi trời nè nè xây xây xây đàng hoàng đi anh xây nhà ông ếch đàng hoàng đi ok bây giờ bạn coi mình nha mình sẽ sử dụng cái cổ máy mới vũ khí mới của mini world này cái này nó thể giúp chúng ta xây được rất là nhanh luôn bạn ơi đó mình sẽ xây nó cao thế này nè đó bạn thấy chưa mình phải xây nhà không ít á thì mình phải xây làm sao cho thật là to phải càng to thì mới càng gọi là gọi là đẹp được chứ xây nhỏ xíu giống anh rô nhìn xấu quá à thì mình là màu xanh dương cho nên tất nhiên rồi mình sẽ chọn bờ block màu xanh dương ok ai bấm vào đây nè sở chọn màu xanh dương rồi ok sở mình chỉ cần bấm nút cái thôi thì nó sẽ xuất hiện nguyên cái khói bự thầm lùi ở đây luôn bum đó mày thấy chưa xuất hiện nguyên một cái khói màu xanh dương bự thù lù ở đây luôn ok rồi bây giờ à, chúng ta sẽ cùng nhau uh, xây nó thành cái hình con ong ếch nha bạn nha rồi um, đầu tiên thì con Among Us của mình á Thì mình nghĩ rằng là chúng ta phải xây cho nó một cái miệng trước mình muốn xây hình con Among Us mà cái miệng của nó phải mở to ra bạn ơi nhìn giống như là ờ. con quái vật đang tính ăn thịt cái gì đó à, mình thích làm imposter lắm bởi vì trong ờ, game Among Us á mình chơi game mình toàn bị imposter giết không à cho nên mình không thích bị giết mình muốn đi giết người ta cho nên mình sẽ chọn làm imposter nha mình sẽ xây cho nó cái miệng giống như con imposter á à, kẻ giết người á bạn à, ok xây cái miệng nè gì imposter imposter cãi giết người á đồ không biết im im imposter hả trời ơi đồ nước quá vậy cãi giết người là mua đờm mà tào lao imposter thì thì nói chung là imposter hay cãi giết người cũng vậy thôi Rồi ok bạn ơi Thì mình đã xây cho con gọi là Among Us của mình một cái hàm răng vô cùng Gọi là xấu xí Nhìn y như bị súng răng vậy bạn Nhưng mà thôi phải xây vậy thôi chứ giờ biết sao Imposter thì làm sao mà đẹp được đúng không Đó ok mình sẽ lấy cây súng bắn bắn, bắn sơn nè Mình sẽ sơn cho nó cái miệng nha Thì cái miệng bên trong cái cái miệng thì mình sẽ sơn thành màu đỏ thế này nè Đó y như là máu vậy bạn ơi Bởi vì là Imposter thì nó thường đi giết những người Những con Among Us ở trên gọi là tàu Cho nên là sẽ dính đầy máu ở trong miệng Đó mình sẽ xây cho nó bên trong miệng của nó màu màu đỏ Đó nhìn y như là máu luôn ok Rồi ok Vậy là đã xong cái miệng của nó đó bạn ơi à, Rồi tiếp theo nữa là còn thiếu gì ta để xem coi À đúng rồi Còn thiếu cái đôi mắt của nó nữa để mình xem coi Rô xây đôi cái đôi mắt sao Ui trời ơi Rô xây con ao không hết gì đâu mà có cái mắt đẹp quá vậy Ok mình sẽ bắt trước theo Rô mình xây con mắt như thế này nha Nói <laughs> bạn thấy không Mình ờ, gọi là mình đâu có muốn bắt trước đâu Mà tại Rô xây đẹp quá cho nên mình phải bắt trước theo thôi chứ giờ sao <laughs> Ok Rồi chị em bắt trước anh xây cái cái cái đôi mắt giống giống giống vậy nha Ok rồi ok bây giờ mình sẽ xây ra thế này nè à, để xem coi à, mình sẽ to ra xíu xây cho nó cái một, một cái đầu đã con a mông ếch thì thường nó có một cái đầu chọc cho nên mình sẽ xây cho nó cái đầu chọc nha các bạn nha à, xây ra chỗ này rồi ok bạn ơi mình đã xây xong cho nó một cái đầu chọc lóc rồi nè bây giờ mình sẽ bắt đầu xây cái mắt kính cho nó nha thì mình sẽ bấm vào đây nè sau đó mình sẽ chọn à, cái màu mà lóc màu màu gì ta màu xám đi mình sẽ xây cái mắt kính màu xám mình nghĩ lại rồi mình sẽ không xây giống anh andro đâu xây giống anh andro thì nó nó lại không phù hợp tại vì con của mình nó màu xanh rồi xây mắt kính màu màu mà nó màu xanh luôn á thì nó sẽ bị trùng màu nó sẽ không được đẹp hiểu không cho nên là mình sẽ xây cho nó mắt kính màu xám đó hợp lý không kiểu như là cái tượng của anh rô màu xám mà anh xây mắt kính màu xanh còn mình tượng màu xanh thì mình xây cái mắt kính màu xám ờ hợp lý trời ơi đúng là phong cận tivi đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh quá thông minh các bạn ơi ok <laughs> rồi mình sẽ xây mắt kính ra nha à. rồi anh xây đến đâu rồi à, xây sắp xong rồi gì xây sắp xong xây nhanh vậy ờ. trời ơi mấy bạn ơi chưa gì là mình thấy là anh rô đã thua mình để đó biết tại sao không tại vì cái tượng among us của mình to hơn anh rô rất là nhiều luôn anh rô chịu thua đi ha ha ok rồi giờ mình sẽ xây cái này này đó rồi ok đập cái lắp ở đây đấy à, nhìn nó cũng không giống cái mắt kính lắm ha từ để sửa lại xíu à, như thế này rồi như thế này nè nhìn nó giống mắt kính hơn rồi đó rồi ok nhìn nó gọi là giống cái mắt kính hơn rồi các bạn ơi rồi bây giờ tiếp theo nữa among us nó có gì ta còn thiếu gì không ta đúng rồi, còn thiếu cái chân Mình quên mất con Among ếch là phải có cái chân chứ Bây giờ mình sẽ chui vô bên trong Mình xây cho nó cái cái một cái cái chân ở đây nha các bạn nha à, Cái chân ở đây có vẻ là hơi nó hơi ngắn nha à, Nhưng mà khoan, mình sẽ phải tỉa lại cái chỗ này một tí Để cho cái cái thân ở bên dưới của nó phải tròn tròn xíu các bạn ơi Con Among ếch thì nó có hình tròn Chứ không phải là hình vuông Cho nên mình sẽ phải đập đập cái chỗ này ra cho nó thành cái hình tròn các bạn ạ à, Ok Rồi ok bạn ơi Bây giờ mình đã tỉa cho con A mông ếch của mình nó thành cái hình tròn y như là cái à, hạt đậu phộng luôn hả bạn ơi Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ chui xuống đây Chúng ta sẽ xây cho nó gọi là những cái chân nha các bạn nha Thì mình sẽ canh ở phía giữa đi Ở phía giữa là phía này nè Ok đi vào một hai ô ok hai ô là là phía là chỗ này ok mình sẽ xây ra ba lóc như thế này đấy xây bên dưới chân nó trước ok rồi xây cho nó cái cái chân của nó cũng phải hình tròn luôn nha các bạn nha bởi vì cái người của nó hình tròn rồi cái chân của nó cũng phải hình tròn luôn nhiều lúc á mình cứ tưởng rằng là mình là người gọi là mập lắm rồi chứ ai về nó con âm một ít nhìn nó còn mập hơn mình luôn bạn ơi <laughs> ok rồi xây đây vô nè một hai ba đấy đập chỗ này ra nữa uhm, xây quay thế này đó ok quá đẹp luôn rồi à, xây qua đây Ê, chết vậy là hai cái chân của nó sẽ bị dính vô nhau rồi ôi không được không được được phải xây lại xây lại xây lại chỗ này phải xây lại đó xây lại à, như thế này thôi ok để cho hai cái chân nó không bị dính vô nhau các bạn ơi không thôi mình xây kiểu mình xây ba ba ba ba block thì cái chân của nó sẽ bị dính vô nhau à, ok rồi đặt cái này thế này đấy ok và thế là đã xong cái chân của con à mồng ếch mà khoan, nhìn nó hơi sai sai bạn ơi sao cái người nó to đùng mà cái chân nó bé tí tẹo vậy ta uhm, <laughs> phải sửa lại một chút mới được phải sửa lại sửa lại cái chân của nó đã to hơn tí nữa bạn ơi hồi nãy chân nó hơi nhỏ bây giờ nó to hơn tí nè đó ok thì à, con among us mà gọi là imposter các bạn thì à, thường thì nó hả miệng ra hay thì nó sẽ dùng cái lưỡi của nó để đâm xuyên sọ cái người mà nó muốn giết bây giờ cho nên là mình sẽ sử dụng một cái bờ lóc màu hồng để mình xây cho nó một cái lưỡi nha các bạn nha đó con among us thì, thì nó có có một cái cái lưỡi rất là dài nhìn y như là con venom luôn các bạn ơi đó nhìn cực kỳ gọi là kinh dị luôn đó mình sẽ xây nó một cái lưỡi thật là to nè đó xây thế này à, cao cao lên xíu à, Trời ơi Anh Rô là gọi là chùm Gọi là hát rap với lại chùm biết bóc ở trong hero team rồi nhưng mà con này nó có cái lưỡi gọi là dài hơn anh rô anh rô sẽ biết bóc không không không không lại nó đâu <laughs> ok rồi ok à, rồi anh à, anh thử à, rap rap một đoạn nào đó cho mấy bạn fan nghe đi anh Ok, và đó là anh em tốt chơi nhiệt tình chứ không gì tiền à, thôi, bỏ đi, bỏ đi, bài bài này em nghe nhiều em chán mà Hơi <laughs> mệt quá Rồi, à, ok bạn ơi, đã không? con Amulet của mình bây giờ nó đã có cái lưỡi siêu dài luôn rồi đấy nhìn cực kỳ là kinh dị luôn trời trời trời trời trời ơi trời đó cái chân thì ngắn ngủn mà cái lưỡi thì dài dài hả <laughs> ok rồi vậy là coi như mình đã xây xong ngôi nhà à, khoan, dạ, ngôi nhà thì phải là vô trong sống được chứ tại sao ngôi nhà mà chỉ gọi là có cái thân của Amulet không ta ừ quên mất mình phải vô trong mình xây cho nó cái cái người bên trong nó phải xây thêm cái nhà nữa đúng rồi đặt chỗ này ra làm cái cửa nè đó sau đó mình sẽ chui người đó mình xây cái, cái căn phòng ở trong nhà nó nha các bạn nha ok xong Cuối cùng thì mình cũng đã xây xong được một cái căn phòng ở bên trong bụng của con A mông ếch của mình đấy bạn ơi Đó căn phòng trong bụng của nó nha Bây giờ mình sẽ chui trong mình trang trí cho nó các bạn nha Đó thì là một youtuber đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Cho nên mình không thể nào mà thiếu một bộ PC để gọi là ngồi ừ, gọi là quay video cho bạn xem hiểu không cho nên mình sẽ chuẩn bị cho mình cái bàn nè đó sau mình sẽ bấm vào đây bạn thấy không mình đã chuẩn bị cho mình nguyên một cái dàn pc gọi là cực kỳ xịn trong đây luôn mình sẽ lấy nó ra à, lấy nó ra nè à, ok rồi bây giờ mình sẽ để gọi là cái dàn uh, à, pc của mình lên nha bạn nha đầu tiên là màn hình nè tiếp theo đó là con chuột nữa bạn ơi à, ngược rồi ngược rồi phía này phải đúng đó con chuột nè rồi sau đó là thùng pc khủng pc ờ, sao, để như thế nào ta thế này đúng không ờ, giờ dạy bên trong xíu đó hùng pc nè tiếp theo nữa là bàn phím đúng rồi là youtuber là phải có bàn phím để còn làm làm việc chứ chẳng lẽ chơi bằng bằng chuột không đúng không đó ok tiếp theo nữa là tai nghe đó dùng tai nghe để nghe nhạc nè đó cực kỳ xịn luôn và đặc biệt thứ không thể thiếu chính là một cái hamburger các bạn ơi đó <laughs> một cái hamburger cực kỳ to luôn như những bạn nào mà là fan lâu năm của phong thì chắc các bạn cũng biết rằng là phong là một người rất là thích hamburger luôn các bạn ơi nhất là hamburger gạo gà quay đó cực kỳ ngon luôn à ok nhưng mà cái hamburger hình như nó hơi to bạn ơi nó che mất luôn cái dàn pc của mình rồi cho nên mình sẽ để với cái hamburger lên trên dàn pc luôn để thấy anh này oh, rồi xịn đúng rồi phải để thế này nè đó cực kỳ xịn luôn rồi à, tiếp theo nữa là gì ta để xem coi à tiếp theo nữa là mình phải trang trí cho nó thêm à, giường ngủ với lại à, mấy cái bóng đèn đồ cái kiểu nữa đúng rồi phải trang trí thêm giường ngủ đồ nữa chứ nếu như không có mấy cái này thì sẽ gọi là rất là bất tiện hiểu không sống trong một ngôi nhà là phải có giường ngủ đấy ok mình sẽ đặt này ra nè sau đó mình sẽ trang trí hai bóng đèn ở đây trang trí vô ok mỗi bên mình sẽ trang trí hai bóng đèn đó ở trước cửa cũng có luôn đặt mấy cái à, đèn cày ra đi ok rồi sau đó mình sẽ để à, cái giường ở đây mình sẽ để gần ba cái giường luôn bởi vì các bạn biết rồi phong là một người gọi là rất là mập cho nên là phong sẽ phải gọi là cần ba cái giường mới vừa phong <laughs> thôi giỡn thôi phong làm gì mập phong xấu muối chứ không có mập nha bạn nha mình chỉ giỡn các bạn cho vui thôi chứ phong là gì mập đấy ok sau đó để thêm à, gọi là hai cái tượng uh, hai cái tượng ở hai bên thế này để trang trí đi à, Rồi ok gắn hai đèn phía trên xíu đó trời ơi nhìn xịn sò con bò liền rồi gắn thêm hai cái đầu rộng ở đây nữa là nhìn giống y như là cái giường của đức vua luôn các bạn ơi cực kỳ xịn luôn nha phía trên thì mình nghĩ rằng mình sẽ gắn trên một một cái bóng đèn như thế này Đấy, gắn vào thế này đó cho nó sáng cái phòng rồi ok uhm, còn thiếu gì nữa ông ta để mình xem coi à đúng rồi còn thiếu kệ sách đâu nữa chứ đúng rồi mình phải cần có kệ sách rồi à, rất là nhiều thứ nữa từ từ để kiếm coi à có trái banh nè mình sẽ lấy cho mình cái trái banh để khi nào mình buồn mình sẽ có banh để mình chơi đó ok rồi đây mình đã chuẩn bị xong rồi đây đầu tiên là phải à, thêm à, kệ sách vào nè các bạn ơi đó bởi vì phong là một người rất thích đọc truyện tranh và đọc tiểu thuyết luôn cho nên là phong cần phải có một cái kệ sách để bỏ truyện tranh và tiểu thuyết lên đấy ok à, giường ngủ chỗ này mình nghĩ rằng mình sẽ để hai cái bóng đèn đơm đơm đó để cho nó sáng nhìn cho nó đẹp hơn rồi tiếp theo nữa là một bức tranh bức tranh thì mình nghĩ rằng mình sẽ à, treo ở trên đây đi treo ở giữa giường nè đó nhưng mà để gì lên vậy ta à, để mình coi có cái gì đẹp đẹp à có bông hoa sen nè đúng rồi mình sẽ để bông hoa sen lên à, mà sao nó, nó nhỏ xíu vậy không được được bỏ bỏ cái khác để coi còn gì không ta à, có cái gì bỏ lên đẹp nha à đây miếng dưa hấu đúng rồi à, không hamburger đi đúng rồi bỏ cái hamburger phong là người thích thích thích rất là thích hamburger cho nên mình sẽ để cái hamburger này làm bức tranh nha các bạn nha cực kỳ xịn luôn ok rồi à, thêm à, mấy cái bình bông ở xung quanh nữa đó sống trong nhà là phải có ít à, hoa đồ cái kiểu cho nó đẹp hiểu không à, à, đâu anh làm gì đâu đâu à, tự nhiên anh qua nhà em mà anh làm gì vậy trời ông ông ngủ trên giường của mình luôn mày ơi đi ra cho bác giường này giường của em giường này chỉ anh riêng với em ê, ê, đi ra Dàn PC của em mà đi ra chỗ khác coi Trời, ông Rô này ông quậy các bạn ơi Ông mặc cái bộ đồ nhìn y như là ăn trộm Ông vô trong nhà mình Có khi nào bị mất đồ ông ta đi kiểm tra coi coi chừng bị mất cái gì hay sao Ôi trời Vậy ăn trộm mày Cái tội là, là am ớt À, à cái bộ đồ ao ông ớt đúng không? Rồi ok em giỡn mà. Đó để thêm hai trái banh vào đây để có gì mình à, gọi là mình chán chán mình sẽ có banh để mình chơi các bạn ơi. Đó ok. Rồi, thế là xong. À khoan, chưa chưa chưa chưa, mình phải để thêm hai cái lá cờ ở đây. Sau đó mình sẽ lấy cho mình thêm cái cánh cửa nữa chẳng lẽ là nhà mà không có cửa không có cửa ăn trộm vô gom hết đồ em đi sao nhất là anh rô á lỡ đó anh rô gom gom hết đồ của em rô đem đi sao đó phải treo đây đó ok rồi thế là ngôi nhà hình a mông ếch gọi là của mình đã xây xong bạn ơi một con a mông ếch béo phì đó rồi đây mình sẽ cho bạn xem nha ở đây mình có xây cho nó một cái cái gì ta một cái cầu thang cực kỳ dài luôn để mình leo lên đó, leo lên leo lên leo lên đó mở cửa ra đi vào bên trong thì các bạn sẽ thấy rằng trong đây là một căn phòng cực kỳ đẹp cực kỳ rộng và có đầy đủ mọi thứ dàn pc giường ngủ gọi là chuyện tranh gọi là ừ, mấy trái banh để chơi rồi các kiểu tùm lum la đầy đủ hết luôn ờ xịn chưa ok rồi để qua bên nhà rô để coi nhà nhà của rô sao đây để qua xem thử coi à, nhà của rô Trời. con amon ếch của rô cũng có một cái lưỡi rất là dài bạn ơi nhưng mà sao mà cái môi nó dính gì đây cái này là nó sơn môi hả rô rồi con amon ếch của rô nó sơn môi hả không cái này là máu á ok cái gì cái này là máu hả trời trời trời tôi, em tưởng nó sơn môi chứ trời trời ok đi vô thử coi ờ trời ủa anh ơi anh để lava dưới đây chị anh anh tính nướng con among ếch của anh hả để chống quái vật chống quái vật hả ok cũng hợp lý đó rồi mình vào trong mình xem nữa coi à, cái nhà của rô thì à, có đầy đủ ôi trời có cả toilet luôn nè à. tính ra nhà mình thiếu mà nhà mình cũng thiếu cái toilet ta hôm sau có gì em à, mắc toilet em qua em đi ké nhà trong trong nhà của đô cũng được đó à, ok rồi vậy đi <laughs> ok ở đây là cầu thang chứ cầu thang ở đây nó có mấy cái giường nè đó cũng đẹp phết chứ bộ có điều là nó hơi chật xíu thôi tại nhà nó hơi nhỏ đấy ok rồi mấy bạn ơi thì các bạn thấy rằng là nhà a mong ếch của anh siro và nhà a mong ếch của mình mấy bạn thấy nhà của ai đẹp hơn